cá Eli say hello Xin chào người cá Emily đến từ Anh Em có muốn gặp bạn người cá Emily đến từ Pháp không? Có chứ, dạ có Đúng rồi Mình phải gặp mấy bạn người cá đó, mình bơi với mấy bạn đó ừ. Con mình thích bơi với mấy bạn lắm nhưng mà con cũng hơi ngại Phải chừng nào mình bơi tốt rồi cái mình không còn ngại nữa Có muốn bơi với cá không Emily? thấy tôi bơi dưới cá không đó phải lặn xuống bơi dưới cá sẽ thấy mấy con cá nó rất là thân thiện giống như là chó vậy đó con tròn quá rồi cái đuôi cá đó hợp với em lắm đó nha mà tại sao em thích làm người cá vậy emily à, trời chỉ thích thôi hả sao em thích làm người cá dạ, nè tại dạ. dạ. chứ làm người cá là mình có nhiệm vụ kêu gọi bảo vệ à, thiên nhiên động vật bảo vệ môi trường em chọn đi thích à, bảo vệ gì à, nào đến lớp học người cá từ thứ hai đến thứ năm tại câu lạc bộ Lan Anh ờ, quận 10 cái này là chắc phải hỏi mẹo quá đúng rồi mẹ với lại qua để tiêu dạy bơi đó chị mấy em ơi mấy buổi học bơi hồi nữa tôi sẽ cho mấy em coi một cái video về một bạn dạ mua đua tiên cá xong bơi sai kỹ thuật rồi xong bạn nó bơi đập mặt xuống nền hồ bơi à, bị mẻ cái răng nên mấy em phải, à, phải, phải tập đúng kỹ thuật rồi phối hợp cách hít thở rồi mình mới có thể lặn sâu đến thở lâu trở thành người cá thật sự ha Xin chào, hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn những đệ tử người cá mới của Tion Đó là Ryan Đó là đây là ai? Crystal à Con trai mà tên Ba Lê người ta nói là bóng đó Ba Lê đẹp mà tôi ơi Thôi đổi tên khác đi nha Vale đẹp mà Ba đệ tử nhí siêu quậy của Tion Bạn đầu tiên tên là Tên tiếng Việt em là gì? Em anh không cần biết Đặt tên tiếng Anh thì có Ồ ok không cần biết tên tiếng Việt tên Tiếng Anh của bạn này là Ryan Hai tiếng Việt của em là Hiếu Rồi Còn bạn này Người cá gì đây? Người cá Người cá Cristo Người cá Thiên Phú Không, người cá Coconut Tên tiếng Anh của bạn ấy là Genus Coconut chữ China Còn em là người cá gì? Vậy dạ, vậy tên của này là Zach Và tên của nó của chị là Vivian Vivian Vivian đúng không? Ờ, rồi bây giờ ba bạn đã sẵn sàng học bơi người cá chưa? Dạ, chưa. Dạ, dạ, Rồi. Hôm nay mấy bạn sẽ tập khởi động người cá đúng cách. Không chịu đâu. Bài khởi động đầu tiên là nâng mông ưỡn ngực. Nâng nha. ưỡn ngực không nha. Mấy em biết cúi chào kiểu người Nhật Bản không? Dạ biết. Đứng cúi chào kiểu người Nhật Bản cho à, tôi xem. Em biết, em biết, em biết. Rồi. Cái đó là chào kiểu Thái Lan chào người Nhật Bản thẳng hai tay khép sát hai tay vô trong đùi chính xác tốt lắm tới phiên em anh thử làm đi này đúng không dạ. mấy đứa này mấy người cá này siêu hài như vậy làm sao tôi dạy nổi bữa nay siêu hài gặp nhau rồi còn em làm gì che miệng hoài vậy thôi người cá vivian vô đứng tập luyện đi hôm nay nói thiệt là mấy em phải tập làm người cá chuyên nghiệp nên mấy em đừng mắc cỏ có cái gì sai thì mình sửa giống như tuần rồi là thứ hai đáng lẽ tôi dạy bơi người cá cho bạn Ryan với là Vivian đúng không dạ. nhưng mà tuần rồi tôi bị kẹt ở Nha Trang Rồi tôi về không được Đúng rồi, bị kẹt biểu tình Nên tôi bỏ lớp học người cá thứ hai Và chuyện gì đã xảy ra Ryan hãy nói cho tôi nghe dạ, là xấu và và khi anh trở lại em sẽ đánh anh thì là tào lao hết sức trời ơi một một xíu ấy. đó chính là người cá Vivian đó đó đó đó đó chưa được học bơi người cá bài bản mà bạn ấy đã chơi lặn sâu nín thở lâu và cuối cùng chị nhìn hồi nãy là bạn Ryan là bơi là không có đưa cái thẳng tay ra phía trước bơi rút cái tay lại rồi đập mặt vô chày cái lỗ mũi em chưa bị gì chưa ơi còn xíu. bạn vpn là bị gãy răng cửa nên tôi nói mấy em tập bơi xong mấy em phải nghe lời để làm cho đúng nha Giơ tay ra Quậy quậy làm không đúng tay. rồi Giỡn giỡn là sẽ bị hậu quả Tiên một, xíu Tây ơn có cho tụi em qua hồ Một, một, một đến bảy bơi lên Tây ơn Rồi đi qua bên đây tập bơi trước đi Tập đi Tập không phải bảy trước mới tối nóng rồi hôm nay đâu có học qua buổi trường đâu tiêu chỉ dạy thứ hai thứ tư thôi bữa nay vô không có giờ mấy bạn đông quá đây đây để anh nói anh ơi bữa nay vô không có giờ mấy bạn uh, tại em đang bận dạy cho mấy bạn này thì uh, để từng tuần sau được không, không được hả? biết sao không à, đây à, do mấy em tự bơi bữa nay cái em trai là à, tự bơi rồi bị à, à, dập cái mặt à, vô à, cái à, chứ bị gì vậy môi dập môi vô đâu <laughs> vô đất dập môi xuống đất nữa em nói là giữ thẳng tay phía trước mà để dập môi à, vô xuống đất nữa nó, nó, nó đó đó nên anh vô anh rước bé về đi ha cái hồ nó dạ, dạ. thấp mấy em phải nghe lời bơi mới đúng với anh không có thời gian nè thấy không anh không có quản lý được giờ của mấy em tập thì mấy em mới tập tôi mới lo cho mấy em được còn giờ này là mấy bạn đang tập tôi đâu có trông chừng được đâu đó mẻ răng nè cười ra cho mấy bạn coi coi cười cho mấy bạn coi để làm bài học cho mấy bạn đó đó không nghe lời tôi nè để cho mấy bạn biết để lần sau bơi phải đúng kỹ thuật bơi là mình phải dơ lơ tay lên thẳng phía trước để mình đo cái mực nước đo cái độ sâu của nước đo cái hơi thở của mình nên anh cần mấy em làm đúng còn mấy em cứ lượn lượn như người cá chuyên nghiệp là có ngày là dập mặt gãy răng hết luôn nhớ không rồi ngoan lần sau gặp lại tập luyện cho tốt vâng. từ thứ hai tới thứ tư còn anh thấy tình hình là mấy em chưa biến hình người cá được tai nạn quá nhiều nha nha baby cục bộ, cưng bộ râu màu vàng bộ râu em có mới mà em mới có một bộ râu râu râu râu nó chày cái mỏ gì còn chưa sợ nữa râu vàng mà râu vàng <laughs> thấy chưa mấy bạn rồi đừng có làm như vậy là dập mặt nữa ngồi xuống di chuyển vừa chạy đuôi mà vừa té nữa trời đất ơi ngoan nha Ờ, à, anh sao em không tự mặc đuôi được hả? Nhớ gỡ đồng hồ trước khi xuống nước nha Nhớ bơi tay cho đúng nha Có bạn bị gãy răng bởi vì không bơi đúng rồi đó vậy hả vâng sao vậy Chạy bởi vì bơi không chịu dơ tay thẳng ra phía trước lượn, lượn lượng đập mặt xuống nền hai bạn luôn còn một bạn không gãy răng mà bị dập môi Người cá Ginus ơi, bây giờ em đã nhận ra bài học bơi sai sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng chưa? Dạ rồi Điển hình là bạn nào? Dạ bạn Cái gì điển hình gì vậy? Ryan Bạn Ryan thì bị sao? Bị mẻ răng Sao bị nghĩa Dập mông Mới dập miệng Dập miệng ở đây Dập miệng Còn bạn Viviani thì bị sao? Bị mẻ răng Đúng rồi mà mấy bạn bơi sai như thế nào Bây giờ em bơi lại cái tư thế bơi sai của mấy bạn cho tôi anh coi coi bơi sao mà bị mẻ răng đó bơi như vậy đó mới học bơi mà chứng tỏ đó coi chừng bơi gắt à. thấy không phải đưa cái tay thẳng ra phía trước để mình đo cái hướng đi của mình ha mình canh chỉnh hướng đi đúng rồi giờ bây giờ là bơi đúng lại rồi nè đúng rồi đó rồi mấy bạn người cá nhớ nha không thầy đố mày làm nên nha mấy bạn không học bơi người cá đàng hoàng mà mua cái đuôi cá về không có tập luyện đúng phương pháp của Tio là bị cái gì là tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó nha ý là bơi nhanh đó hả bơi không có đúng phương pháp không muốn giống Ryan và Vivian đi đúng không thì hãy đăng ký kênh mình và xem cái clip mà mình đã đăng để các bạn đừng có giống như hai bạn đó nha Ôi <laughs> trời em khôn quá vậy em chưa đăng ký kênh em nữa còn Ryan và Vivian đi đến đúng giờ dùm ôn để tôi kèm cặp cho mấy em bơi cho nó tốt